chung việt đi hai gì đều tay luôn mười triệu rồi triệu rồi anh chào anh ờ thôi mẹ thằng này ờ, tao tưởng mày thì mẹ mày nẩn mất người rồi Ui, đây không em lấy đóng lãi mà mười mười mười mười hai tháng nhau hai tháng này anh em em đóng lãi cái Đấy lọ từ từ đây là bài đã. Đã bốn bốn bốn bốn bốn nghe. Bốn sau còn gì nữa? hai ba bốn Ok. Mẹ mày nhanh kịp đây. mua tao một vài cái mua một vài ờ, cái bài đang đánh anh ừ, ờ, đủ lắm mỗi bộ mẹ mày đen lắm Ủa, đấy, đấy đây bài bài em có này có chưa đây này có có bộ này được ba triệu này tiền năm xong xuôi rồi mày đưa cho tao xem nào bốn triệu nhá đây đây này đưa đây. tiền không phải đưa bài đưa tiền trước vâng vâng thì ăn rồi mày của em là mấy tháng lãi nhỉ hai vâng, vâng. cầu xin người cầu xin người Mấy triệu Ui lại 10, lại 10, lại 10 Chia đây Của em là hai tháng anh nhỉ? Hai tháng, hai tháng Đây bài đấy, bài em có mày, mày, xé bài Thôi để nó xé đi, xuống dân Sáu, này có máy Vậy 6 thằng đó 6 triệu Chơi luôn Hai triệu Anh không có cửa khói ở trước Thôi rồi Ba điểm cũng được, hai điểm ăn rồi gì nữa bài rồng nó có được không anh bốn điểm bài gì cũng được bốn điểm với thằng ờ, bọn em chơi bên kia thế là bọn kia mua bài đâu hai triệu này đánh không hết nó để đây hai triệu này đánh được là qua thanh toán tiền lãi luôn đấy ạ đâu em ờ, đến để trả tiền lãi ai biết anh anh đánh bài đâu đây bài em năm triệu rưỡi mày nháo ba cho tháng nhà đi lộc nhé. ba triệu 7 Độc lá cái gì 4 triệu đấy nhá Bớt cho em tí tiền lãi được thôi nhỉ Anh nhỉ bớt cho mày 500 là tội mày mua bài hả tao nhá Ôi thế rồi à? Đây 4 tám hiểu ăn rồi <laughs> hay là hay là để để em xin chân nhá đấy đi cho có tiền không đây tay cái luôn tí nữa em gửi tiền anh xong nhá vâng mẹ nhanh giả nhanh còn kịp bao nhiêu bốn triệu của em là 3 triệu tiền lãi đúng không bốn này anh cho em 500 à rồi rồi hai triệu rưỡi nhá một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười hai mới ngoài đây bài mới đây tiền lẻ đây đây hai triệu rưỡi đây ok chơi đâu thì em vừa xin tiền riêng anh. cá nhân thì lúc khác tính đây cho mày một cái anh em đang chơi các anh mua cái đi tí tiền này đánh nhá đánh trong cửa bao nhiêu đây chống cửa đâu đánh này chín à à chống à, chống cửa bao nhiêu anh chống cửa một triệu Ui, to đấy cho em đánh năm trăm được không được 500 mày biến ra ngoài bất công một triệu hai triệu nhá tôi cứ đi hai triệu đều trời ơi là một tỷ đây bốn điểm ba số năm bảy chín này bao nhiêu có tiền có tiền không này thì hay quá đây hai triệu nhân đôi là bốn triệu hai triệu thôi ai giới thiệu cho mày nhân đôi thôi mà phải giáo hẹn không chơi không được 10 đến đâu đúng không hai anh em ông kia bốc ok không bữa mày bốc giờ đi ờ, đâu em không đâu muốn em không luôn đi phát từ cái đấy chơi 4 triệu luôn không tiền cho cờ triệu nhá vâng em đóng cờ một triệu thôi đặt chơi 4 triệu không Cô chơi đi cái điện thoại điện tiếp làm cái gì vâng anh cứ chơi đi nhắn tin cho con con bồ nó phải nó phải gọi đấy giờ bốn điểm cũng ăn đấy tí lại thua đấy bốn điểm là ba bốn tiếp ba bốn điểm bảy điểm tăng của em mày mấy đặt bài như thế nào cái bảy à? bảy bảy thua chết rồi thôi những đội tính mất cái đỏ đó nhỉ ba triệu à? này này bật cái nào ba triệu nào nhất bất tử nhất là bất tử là như nào chắc là không chơi đánh hai triệu nhá ừ. bao nhiêu cũng được lên hai triệu à không quan trọng bây giờ tiếng thua tiếng được thì đánh hai triệu cũng được các anh mà đánh 3 triệu 4 triệu em thì là thua gì giờ đen giờ đánh mấy triệu ai, ai, ai, nhóm, nhóm nhóm nhóm lên bài rồi một triệu thôi em 6 điểm 5, 5 điểm. điểm à? à sai lầm lại 2 điểm 5 điểm 9 điểm 2 triệu tôi đây đặt cửa lúc nào 2 triệu mà không 9 mà à 9 9 1 2 triệu lên bài rồi 2 triệu em 6 điểm anh 6 có tiền 5 điểm này thế còn dù 2 triệu em vâng rồi tránh ăn thì để quên thôi đánh nốt 4 triệu này đánh lúc sao à đánh đi à ai bốc cái đấy là bốc à, bốc cái này em bốc lần bốn lắm đấy bốn là anh kia đánh bốn triệu đánh nốt 5 triệu bao nhiêu cũng được không quan trọng đấy hết vừa đánh thắng rồi bốn triệu rồi đánh nốt lên 10 triệu bốn bóng lại rồi đánh bốn triệu này lại xong rồi đúng không này thua nữa chết mẹ thế này chẳng hết thua 3 điểm 6 nhá 3 lại mất 6 này, 3 này Em 7 anh ạ Em thằng 6 mẹ thua tí ăn cả là Đây 6 mà Cái 6 cơ mà Rô này 2, 3, 4, 5 Vãi rồi 6 triệu này À đô 5 triệu 5 triệu nhá cắt nước mẹ rồi Nãy giờ mất hơi nhiều á Ok em 2 triệu 8 đánh năm chưa tám rồi à? ờ, sáu bảy tám đây năm nhé đây năm nhé rồi bốn đánh tay đánh to thế nhỉ à, cái mày thích đánh tôi mày đánh to thoải mái không đánh tôi thôi đang bên này nào mà sao cứ điểm thấp thế này nó đi thuyền đi mấy bốn bé anh mấy bị hai điểm một cả làng có tiền rồi một tỷ đang hỏi bao nhiêu 2 triệu 1, à. 2 vâng. triệu này 4 triệu đây 5 triệu 2, 3, 5. 4 triệu này 1, 2, 3, 4, 5 triệu này rưỡi mày cũng 4 ván không 1, 2, 3, 4, 5 triệu này Tức 4 triệu Nhà kia bốc đi Nào bốc cái Nhà kia Đây 5 triệu luôn nhá 8 rồi đánh ai thôi đánh tám gỡ được vốn rồi không đánh to nữa 8 triệu này 4 triệu này em gỡ năm triệu gỡ được năm triệu rồi không đánh bao nhiêu cũng được không quan trọng mình vẫn kết thúc à, đóng tiền 200 của ông kia đấy em bay qua đánh nhau, nhau kết rồi? kết vào anh em 10 nhé cái chết rồi 10 em không làm cái đâu em không có tiền em anh em to em không đỡ đâu 5 điểm em làm con thôi 6 5 người chết hết 4 à, 5 ông kia 5 lấy 6 nhá thua hết thua thua cả la luôn mấy triệu 5 triệu 2, 3, 4, 5 Em 5 thành 10 này 1, 2, 2 3, 4, 4 này Địt mày không được 5. 10 làm cái nhỉ? Mấy, 5 triệu Em 5 thành 10 luôn 2, 3, 4, 5 em mời rượu anh năm em mời nhân đôi anh nhân đôi nhân đôi à ừ, đây em mời nhân đôi bảo không làm cái hai ba bốn năm không làm cái thì bốc cái trả chưa đằng nào em đến vòng em bốc mà đánh mười triệu luôn có rồi thoải mái nó vâng. đã hết thì, đến năm triệu rồi rồi dạ. tôi giờ hai triệu nữa không năm triệu đi một này. hai ông này có hơn so gì không anh hơn son gì không hơn bao nhiêu vào giữa này năm triệu này em vào mẹ giữa mẹ được ăn này nhá bao nhiêu ấy 5 triệu 5 triệu đấy chung mày đánh thì đánh không em vào giữa không thằng kia bỏ ra 200 ra tao chơi mày thôi ba thằng không không không không em vào luôn em vào em vào 200 này thế để riêng tiền ha không phải tí lại lẫn đấy là đây chỉ đánh ba người thôi nhá rồi ba người thôi anh à, một năm triệu ok hai chia từ đây hai chia đi ba ừ cho chúng nó đánh tiền đi bảy tám chín mười phải hai trăm mười hai mười ba hai trăm mai vơi chơi mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín 20 4 triệu này 1 2 3 4 tao đến giờ đồng trong 200 của nó. Không tính nhá, không tính ông này vào đây nhá. Rồi, riêng ra. Đây 2 vâng, triệu mời đây nhá, đây. xong chưa? Chia nhá. lộ thua đấy. Đủ chưa? Trời ơi, trời nào? Chết rồi con lợn à. Nửa đời. 9 điểm. Ồ, to thế. 5 5 5 5 5 5 5 5 chứ là mình đánh như này to quá cơ 10 triệu mấy cái em đôi mình chết luôn có tiền hết ba điểm. À, 3 điểm may quá cái ba điểm may quá cố gắng lên mình có 5 triệu cái vừa rồi à, à nhưng mà ví dụ đồng hoa thì có được nhân gì không nhân à, bốn à, không phải đâu không phải đồng hoa nhân 5 triệu sắc thêm ba đồng hoa nhân bốn 5 triệu một ừ. hai mười mười mười mười mười mười mười ăn thế này nhá dạ, dạ. ăn thế này nhá mẹ chín điểm của tôi này ăn đấu này nhá ừ, năm triệu này cái tăng hai triệu à? mấy năm năm á cái tăng rồi năm mày mượn kia thành nhà mười đi đâu rồi mượn nhà kia thành mười nhà này là mười nhá thế đây là đâu không có lấy đâu thôi đây là mười đây mười hai mươi đi thế là ai nào một người đấy nhá nó lung tung khi không tính ra đâu năm sáu bảy hai bốn sáu tám mười tám hai bốn sáu tám mười chín này đưa mượn 6 triệu nữa. điên à đưa mượn 10 ờ, triệu đi 10 triệu ờ. đây đây là mới một nửa nhá đây là 10 triệu mà ờ 10 triệu đây anh ờ. đang còn thiếu triệu nữa. thiếu 10 triệu thiếu 1 triệu nữa đây anh đánh 10 triệu phải nhân đôi thiếu 1 triệu à nhân đôi đôi là 10 mà Phá biệt tiền một này à anh còn thiếu 10 triệu thôi em em em trừ cái tiền tiền nợ của em đi cho dễ đi em trừ tiền nợ bây giờ vừa nãy là hôm nọ là em nợ anh 30 triệu đúng không đúng rồi bây giờ em giả ra anh 20 triệu nữa là xong đúng không một thế thế được hai dễ thì ba bốn đặt chữ lỡ này năm sáu xong rồi bảy đấy là anh lấy mày có ba nghìn thôi nhá mẹ chín mười chỗ khác con lấy mẹ năm nghìn ấy lấy hộ hết trả lại tôi năm triệu đi hai từ từ ba hết tiền bốn cho tròn 10 chứ tính rồi sáu bảy tám đấy thỉnh sẵn hai triệu nữa chín mất cách mình cách tôi ăn được có khi là, là anh em chơi anh các anh chơi đi em về không vợ vợ em nó nó, nó gọi mày, nhé. làm gì thế thì ai chơi với mày em chơi tí cho vui thôi các anh đánh to quá không không gì được nhá chơi cứ nợ ra à? thôi cho nó về mẹ mấy mẹ mình đấy à, chào toàn thể anh em nhá, trong cái đoạn à, clip vừa rồi ấy thì ông em đến đóng lãi ấy, đã sử dụng cái chiếc máy điện thoại đánh bài này đúng không không nói thì anh em đều biết và có một cái vài thắc mắc mà anh em muốn tôi giải đáp tức là vào một cuộc chơi thì không thể là để cái màn hình nó sáng như này như như trong cuộc chơi thật ờ, cuộc chơi vừa nãy được bởi vì là vào cuộc chơi để sáng cái này thì nó đập vào mồm ngay đúng không còn nếu vào cuộc chơi thực sự ấy thì ông ấy phải đeo một cái tai nghe siêu nhỏ này tai nghe này đây tai nghe này nút sâu trong lỗ tai này đấy còn bây giờ tôi sẽ là là là, là mô phỏng cho các bạn thì tôi sẽ để bên ngoài và để cái chế độ là là là loa ngoài cho các bạn nghe biết là, là nó báo như thế nào được chưa đấy là máy điện thoại đánh bài cao cấp nhất bây giờ em đây và màn hình nó nó phải là để để tối như này này đây để tối như này chứ không phải để sáng như như trong clip vừa rồi đấy đặt bài xuống thì máy nó báo qua tay nghe còn bây giờ nó sẽ báo qua ra ngoài máy báo năm thì mình bốc 5 cây ra đúng không đây bốc 5 cây là một đúng không một là chưa từ mình luôn bài là 5 người chơi 3 4 5 bài này 5 điểm chắc chắn là cao nhất các bạn nhìn thấy chưa bài 5 điểm vẫn là cao nhất này bây tôi test lại các bạn xem này đây nhá sau khi mà cái trộn bài xong này đấy trộn bình thường như này này đặt xuống này đấy máy nó báo là hai mình chỉ cần bốc hai cây ra như này hai năm là năm lũi một đúng không 1 2 3 4 5 bài mình là cao nhất 2 3 4 9 điểm này 9 điểm chắc chắn là cao nhất rồi đấy đấy là cái cái cái cái máy điện thoại đánh bài nó dùng để đánh ba cây nó là như vậy rất đơn giản mình cứ bốc cái là bài mình sẽ là cao nhất thì mình có thể hơn sơn người nhà này người nhà kia thoải mái và tất nhiên là cái clip vừa rồi nó chỉ là clip dàn dựng thôi cho nên là cái việc mà đánh thì tôi sẽ để cái chế độ nó màn hình nó sáng như này này đây vừa, vừa nãy tôi sẽ để màn hình sáng như này đấy nhìn, nhìn nó sáng thì anh em bảo lộ nhưng mà thực chất vào một cuộc chơi người ta phải để như này đấy để để để người người ngoài nhìn vào không biết là cái máy này nó đang hoạt động chưa đặt xuống báo luôn đấy này rất đơn giản bốn mình bốc mình bốc xanh chín này bốc theo kiểu xanh chín luôn chưa một như này là bài mình chắc chắn là cao nhất rồi đây là chế độ chơi là 5 người mình có thể chuyển thành bốn người hoặc ba người hoặc hai người hoặc là 6 người 7 người bằng cách là tăng giảm âm lượng đây này ví dụ như đang chơi 5 người đúng không mình ấn một phát xuống là thành 4 người đấy ấn một phát lên 5 đấy 6 này đấy rất là đơn giản và cái cái đặt xuống là máy nó báo đấy là về cái chiếc máy điện thoại đánh bài hiện đại nhất bây giờ thì anh em nào mà cần tư vấn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình ok chào tất cả anh em